Kèm mở sách giáo khoa trang 96 ra cho cô nào. Tuần 30 bài 21 Nhà rông Bây giờ tiết đầu tiên cô sẽ dẫn các bạn Đó là tiết đọc Phần đầu tiên là phần trao đổi Quan sát tranh và nói về các cảnh vật được vẽ trong tranh Cảnh vật đó gợi cho em nghĩ đến nơi nào trên đất nước ta À các em nhìn đấy Ở đây chúng ta quan sát bức tranh Được chưa nhỉ? Chúng ta thấy đấy trong bức tranh à, có nhà rông này có những chú voi này có những người mặc trang phục dân tộc này và qua những cảnh vật này chúng ta gợi cho ta nhớ đến à, tây nguyên vùng đất của những ngôi nhà rông đấy các em ạ à. bây giờ cô sẽ vào nội dung bài học ngày hôm nay các em mở sách giáo khoa trang 96 ra quan sát vào cho cô nhé Bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lượt. Các em quan sát, lắng nghe và chúng ta sẽ đọc nhiều lần để chúng ta tìm câu hỏi, tìm và đáp án cho câu hỏi cuối bài nhé. Bạn đồng ý chưa nào? Cô sẽ đọc mẫu một lượt. Tuần 30, bài 21, Nhà rông Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống, chảy xuôi tuồn tuột. buồn làng nào có mái nhà rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông là ăn được mùa. Cuộc sống no ấm. Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của tất cả dân làng. Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào. Có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ. Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm, vui buồn. Ngôi nhà rồng đã từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Người Tây Nguyên nào cũng yêu thích nhà rông, ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người theo Aizun và Lê Tấn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngữ trong bài. Ta có Tây Nguyên. Tây Nguyên là vùng cao nguyên thuộc miền Trung gồm các tỉnh Con Tum, Sa Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nông cụ là đồ dùng để làm ruộng, làm nương, cuốc, cây, bừa, liềm, hái, vân vân. Vậy là cô đã đọc xong nội dung bài đọc rồi đấy. Các bạn nhỏ của cô hãy đọc nhiều lần để tìm câu trả lời ở cuối bài nhé. Các bạn nhớ chưa nào? Bây giờ cô có 5 câu hỏi ở cuối bài. Các bạn nhìn cho cô và chúng ta sẽ đi lăn lượt trả lời từng câu hỏi một được chưa nhỉ? Câu hỏi số 1. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì? Những câu nào trong bài giúp em nhận ra điều đó? À, đối với phần này, chúng ta sẽ nhìn vào sách giáo khoa trang 96, chúng ta sẽ tìm, chúng ta biết ngay, được chưa nhỉ? Vậy thì đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là ta dễ dàng nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Được chưa nhỉ? Vậy cô sẽ giúp các bạn trả lời xa như sau. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của ngôi nhà rông ở Tây Nguyên là Các em nhìn cho cô nhé, đây lời giải của cô và cũng kèm theo đó là những câu văn luôn rồi. Các em có thể đánh dấu vào sách giáo khoa luôn vào đoạn đầu tiên này, được chưa nhỉ? Là những câu văn đó. Cô trả lời như sau. Ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi dìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống, chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, càng to. Hắn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm. Vậy đây chính là câu hỏi số 1, câu trả lời số 1 của cô đấy các em ạ. À em tích vào sách giáo khoa cho cô nhé đánh dấu vào cho cô xong chưa nào bây giờ cô chuyển sang câu hỏi số 2 kiến trúc bên trong của nhà rông có gì đặc biệt các em nhìn vào cho cô chỗ đoạn số 2 kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt được chưa giờ nhà trống rỗng chẳng vướng víu một cây cột nào có nhiều bếp lửa luôn đượm khói. Các cụ già rồi có nơi dành để chiêng trống, nồng cụ vân vân. Bây giờ, cô sẽ giúp bạn trả lời câu số 2. Câu 2, kiến trúc bên trong ngôi nhà rỗng khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều vết lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nồng cụ. Vậy đây chính là câu hỏi số 2. Và câu trả lời số 2. Câu số 3. Đóng vai một người dân Tây Nguyên giới thiệu những hoạt động chung thường diễn ra ở nhà rông. À các bạn thấy đấy. Đối với lại phần này yêu cầu mình đóng vai à, nhà nhà đóng vai một người dân Tây Nguyên. Ví dụ nhé, mình đóng vai một người dân Tây Nguyên, mình có thể giới thiệu là à, nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung và vui chơi chung của tất cả dân làng. Được chưa nhỉ? Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong câu hỏi số 3. Các em được chưa nào? Cô nhắc lại nhé. À, ví dụ mình là một người dân Tây Nguyên mình sẽ nói là à, mình giới thiệu là nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của tất cả dân làng. Câu số 4. Vì sao người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông? À các em thấy đấy, nhìn vào phần cuối cùng của bài sách giáo khoa trang 97 đã trả lời được ngay. Các em nhìn trong ô giáo này. người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông bởi vì các em nhìn những cô giáo này nhìn cả sang đoạn à, cuối cùng sách giáo khoa trang 96 đấy nhá cô câu trả lời đầy đủ như sau người dân tây nguyên yêu thích nhà rông vì đêm đêm bên bếp lửa bập bùng các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến vì vậy nhà rông đối với tuổi trẻ tây nguyên thân thương như cái tổ chim ấm êm được chưa nhỉ và cũng thêm một ý nữa cho cô đó là đây là ngôi nhà có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người vậy cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 4 các em bổ sung thêm cho cô ý này nữa nhé câu số 5 sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài các bạn nhìn cho cô ở đây có 3 đoạn trong bài đúng không? Thứ nhất là tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Thứ hai, hình dạng bên ngoài của nhà rông. Và thứ ba, kiến trúc bên trong của nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng. Vậy bây giờ cô sẽ giúp các bạn trả lời như sau. Một, đó là hình dạng bên ngoài của nhà rông. Thứ hai, đó là kiến trúc bên trong của nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng và thứ ba là tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Được chưa nhỉ? Vậy đây, cô đã giúp các bạn nhỏ của cô trả lời xong 5 câu hỏi trong bài rồi đấy. Bây giờ, các em chuyển sang tiết học tiếp theo, đó là tiết nói và nghe. Các em nhìn vào tiết nói và nghe sách giáo khoa trang 97 cho cô nào. Quê hương em. Bài tập 1 đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về quê hương em. Ví dụ, quê hương em ở đâu? Ở đó có những cảnh đẹp nào? Sản phẩm nổi tiếng của quê hương em là gì? Điều gì khiến du khách nhớ nhất khi đến quê hương em? Được chưa nhỉ? Đấy. Vậy thì uh, bây giờ chúng ta sẽ nói nhé về quê hương của mình trên sự gợi ý của cô như sau này. Cô lấy ví dụ nhé. Ừ, chúng ta mỗi bạn một miền quê ví dụ mình sinh ra ở hải phòng mình sinh ra ở hải dương hưng yên vĩnh phúc hà nội vân vân thì chúng ta sẽ tự giới thiệu về quê hương của mình được chưa nhỉ cô lấy ví dụ như ở đây là một bạn nhỏ sinh ra ở vĩnh phúc chẳng hạn quỳnh em ở vĩnh phúc thuộc trung du miền núi bắc bộ ở đây có khu du lịch tam đảo nơi nổi tiếng bởi những cánh rừng nguyên sinh có nên có khí hậu mát mẻ, kết hợp với cảnh sắc thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa huyền ảo, mệnh danh là Đà Lạt ở phía Bắc. Sản phẩm nổi tiếng, Vĩnh Phúc có nhiều món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng như bánh ngõa lũng ngoại, bánh trùng mật mía Vĩnh Tường, vân vân, nhiều điều điều khiến du khách nhớ tới nhất khi tới quê hương chính là sự thân thiện cũng như hiếu khách của người dân nơi đây. À, vậy là cô đã giúp các bạn à, trả lời xong phần thứ nhất, đó là phần nói và nghe giới thiệu về quê hương của mình. Ví dụ như là mình có thể giới thiệu về quê hương Hải Dương chẳng hạn. Quê hương em ví dụ như là ở Hải Dương chẳng hạn nhé ví dụ là quê hương em ở Hải Dương đó là một tỉnh à, nằm ở miền Bắc nước ta. Và ở Hải Dương nổi tiếng nhất đó là bánh đậu xanh. Người dân quê hương rất là và thân thiện cũng như là và thật thà chất phác vân vân đấy hoặc là mình giới thiệu về ở à, Hưng Yên với lại đặc sản nổi tiếng của mình là nhãn lồng hoặc là Hải Phòng hoặc Nam Định vân vân các bạn nhé rồi bây giờ Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 2. Hãy nói một hai câu mời bạn bè hoặc du khách đến thăm quê hương em. À, cô lấy ví dụ nhé. Bây giờ cô sẽ giới thiệu và ờ, hướng dẫn các bạn nói một hai câu để mời bạn bè hoặc du khách đến thăm quê hương mình nhé. Ví dụ như sau. Quê hương mình tuy không đông đúc, ổn ã, nhưng đến nơi nhưng đến đây mọi người sẽ cảm nhận được không khí trong lành, Ánh nắng ban mai rọi qua từng kẽ lá, tiếng chim líu lo vào mỗi buổi sớm vào mỗi sớm mai thật yên bình và tĩnh lặng khi mọi người đã mệt mỏi và bề bộn với những ồn ào bon chen của thành phố được chưa nhỉ đấy cô có thể đọc lại đoạn này nhá đoạn giới thiệu về quê hương mình mời bạn bè du khách đến nhé quê hương mình tuy không đông đúc ổn ã, nhưng đến đây mọi người sẽ cảm nhận được không khí trong lành. Ánh nắng ban mai rọi qua từng kẽ lá, tiếng chim hót níu no vào mỗi sớm mai, thật yên bình và tĩnh lặng. Khi mọi người đã mệt mỏi và với bề với bề bộ và bề bộn với những ồn ào bon chen của thành phố. Được chưa nhỉ? Vậy là cô đã dẫn các bạn xong bài tập số 2 sách giáo khoa trang 97 rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang tiết cuối cùng, đó là tiết viết. Các em cùng nhìn vào sách giáo khoa cho cô. Bài 1 đó là bài khe viết nhà rông. Đối phần này thì các bạn sẽ tự viết vào vở cho mình nhé. Các em nhớ cô cho cô là viết đúng, viết đều và viết đẹp. Chú ý đặc biệt là viết đúng chính tả các bạn nhỏ nhé. Sau khi viết xong thì đưa cho bố mẹ kiểm tra lại được chưa nào? Rồi uh, cho thầy cô kiểm tra lại nhé. Rồi, phần này cô tin chắc rằng các bạn nhỏ cô thực hiện rất là tốt, đúng không? Cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 2. Chọn sơ hoặc sơ thay cho ô vuông. Phần này cô sẽ điền luôn. Được chưa nào? Ví dụ, cô sẽ à, nối nhá, để các em nhìn này. Cô sẽ chọn sơ lược, sơ xác, sơ sài, và sơ cứng. Rồi, cô đọc lại. Sơ lược, sơ sát, sơ sài và sơ cứng. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, ta chọn sơ, sơ xuất, sơ đồ, sơ dừa và sơ mướp. Rồi, cô sẽ đọc lại. Sơ xuất, sơ đồ, sơ dừa, sơ mướp. À, vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập số 2 rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chuyển sang bài tập số 3 nhé. Các em nhìn vào bài tập số 3 cho cô nào. Làm bài tập A hoặc B ở đây có bài phần A, phần B. Cô làm bài tập A trước nhé. Bài tập A, chọn sờ hoặc sờ thay cho ô vuông. Bây giờ đối phần này, cô sẽ điền luôn, được chưa nhỉ? Để chúng ta... Sau đó thì cô sẽ đọc nhé. À, rừng Tây Nguyên đẹp vì cảnh sắc. À, ta chọn sờ. Được chưa nào? thiên nhiên khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống. Bầu, bầu trời vẫn trong, rừng mát mẻ, xanh tươi. Các đồi dành vươn lên và cỏ non bò ra mặt đất, bò ra mặt suối. Ta chọn sờ. Như choàng cho rừng, một chiếc khăn lấp lánh kim cương mặt trời xuyên qua ta chọn sờ xuyên qua cái lá sưởi ấm những con suối trong vắt rồi bây giờ cô sẽ đọc lại toàn bộ rừng tây nguyên đẹp vì cảnh sắc thiên nhiên khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống bầu trời vẫn trong rừng mát mẻ xanh tươi các đổi danh vươn lên và cỏ non bỏ ra mặt suối. Như choàng cho rừng một chiếc khăn lấp lánh kim cương. Mặt trời xuyên qua kẽ lá, sưởi ấm những con suối trong vắt. À vậy là cô đã giúp bạn nhỏ trả lời xong bài tập phần 3, phần A rồi đấy. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là bài tập 3B. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm à, các bạn nhìn cho cô giáo này ở đây có à, những chữ in đậm này và chúng ta sẽ giống như phần trên cô sẽ điền luôn và chúng ta sẽ à, đặt luôn nhé em nhìn vào cho cô nào rồi dọc theo bờ vịnh hạ long trên bến đoan bến tàu hay cảng mới à ta điền dấu hỏi những đoàn thuyền đánh cá à ta chọn dấu ngã rẽ màn xương ta chọn dấu ngã bạc núi đuôi nhau cập bến những cánh buồm ướt áp như những cánh chim trong mưa ta chọn dấu ngã tiếp theo thuyền nào cũng tôm cá đầy khoang ta chọn dấu ngã những con cá song khỏe ta chọn dấu hỏi dãy đành đạch ta chọn dấu ngã rồi cô đọc lại toàn bộ đoạn vần nha dọc theo bờ vịnh hạ long trên bến loan bến tàu hay cảng mới những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến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 để cô có động lực đồng hành với các bạn trong những bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em!